Hè này sắm máy lọc nước, máy lọc không khí A.O. Smith, cơ hội trúng lớn hơn 5 tỷ đồng. Quay số trúng vàng SJC trị giá 5 triệu 600 nghìn đồng, máy lọc không khí trị giá 18 triệu 600 nghìn đồng. Nhận ngay bộ lõi lọc hoặc màng lọc tới 3 triệu đồng. Tìm hiểu ngay